hiện tại thì em vẫn chưa có mối tình chính thức nào hết nhưng mà có tìm hiểu sơ sơ về một vài bạn nam nhưng mà thấy không hợp nên là không muốn tiến xa hơn ừ, mình có nghĩ lý do tại sao mình chưa tìm được người bạn trai không em không biết sao em chị thiệt là không biết sao luôn không biết tại sao nhưng mà theo như bạn bè nói thì em cán chọn quá em thấy em đâu cán chọn gì đâu thì mình cũng chủ động nói chuyện với người ta mà thấy người ta cũng không đáp trả gì là hết cũng không chỉ là nhắn tin qua facebook hay là zalo đó thôi chị chứ còn mà cũng không chủ động xung số điện thoại của mình cũng không có đủ đi ăn chơi này nọ thì em thấy đâu phải lo lỡ em đâu người ta cũng làm quen dạ cũng có nói chuyện nói chuyện mà không ai xin số điện thoại không ai dạ, đủ đi chơi gì hết dạ, dạ, chết cha sao kỳ vậy ta em có ờ, anh còn tao hay là em em ờ, chủ khách đèn em chủ động nói chuyện là nó anh em toàn chủ động mình bắt chuyện đầu tiên không mà à. như vậy là phải coi em nói chuyện như thế nào đúng không em chủ động em nói chuyện em, mà em, em phải nói em chuyện người ta cũng hùa theo nói chuyện cũng vui mà hát người ta nói chuyện xong cười nói chuyện vẻ nó hơi chảnh chảnh không phải nói chuyện với ông trai dạ, không em nói chuyện bừa đó nữa. em nói em nói chuyện bựa quá nhiều khi mình chưa quen biết chưa gặp mặt em bựa người ta sợ người ta chạy không quen đâu mới bựa được chứ chị không quen sao em bựa quen người ta đâu chưa xin số mà quen gì không ý là không biết sơ sơ về người ta như thế nào làm cái em bựa là bựa làm sao em còn sống chưa chết em còn sống chưa chết <laughs> bạn kia nhắn lại vậy thôi em sống mình đi em Em tên là Phạm Hải Dương Em uh, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp là nhân viên IT Xưa giờ ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ Quận mấy em? Dạ em ở quận Tân Phú quận Bao nhiêu tuổi em? Dạ em 27 tuổi Rồi mời bạn nữ giới thiệu Dạ xin chào chị, xin chào khán giả Em tên là Phạm Thị Thùy Trang, năm nay em 26 tuổi Quê em ở Long An, em đang sinh sống với gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh Em làm ở quận 1 Em làm công việc gì? Dạ trong bộ phận cung ứng hàng hóa của công ty À cung dạ. ứng dạ. hàng hóa dạ. của công ty Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? dạ em người khá vui vẻ dễ hòa nhập còn điểm yếu thì chắc là em hay giấu nỗi buồn em không không chịu chia sẻ trực tiếp với chị chỉ khi nào mà chuyện nó qua rồi thì em mới chịu quay lại nói với người đó dạ đúng không vậy là thiệt thòi rồi chia cho mệt vậy buông xả ra cho nó khỏe nhưng mà nhiều khi nó không thời điểm đó nó không đúng lúc của chị không nên xả lúc đó thì em hay giấu lại là lúc em buồn em làm gì dạ buồn thì chắc khóc mình trời ơi cái thương không bây giờ ráng có bạn trai để có gì khóc với bạn trai ha <laughs> Dạ. rồi à, bạn trai mình thì điểm mạnh điểm yếu như thế nào dạ điểm mạnh của em là không có rượu bia không có cờ bạc không gái gú và không hút thuốc Cậu thích gái không? Dạ có <laughs> Điểm yếu là gì? Dạ điểm yếu của em là lâu lâu cũng hơi bảo thủ tí Và ban đầu thì ờ, có thể là mấy bạn nữ nhìn nhìn có thể là thấy ờ, em có vẻ lạnh lùng Nhưng mà sau khi quen rồi thì có thể là nói chuyện vui vẻ và hòa đồng ờ, có thể bữa Tình <laughs> trường thì sao hai bạn? Em gái, à, mình trải qua mấy mối tình rồi Dạ hiện tại thì em vẫn chưa có mối tình chính thức nữa hết Nhưng mà có tìm hiểu sơ sơ về một vài bạn nam nhưng mà thấy không hợp nên là không muốn tiếp tới xa hơn ừ, mình có nghĩ lý do tại sao là mình chưa tìm được người bạn trai không em không biết sao em ớn chị thiệt là không biết sao luôn <laughs> không biết tại sao nhưng mà theo như bạn bè nói thì em kén chọn quá em thấy em đâu kén chọn gì đâu thấy tại mình cũng chủ động nói chuyện với người ta mà thấy người ta cũng không đáp trả gì là hết cũng không chỉ là nhắn tin qua facebook hay là zalo đó thôi à chị chứ còn mà cũng không chủ động xung số điện thoại của mình cũng không có đủ đi ăn chơi này nọ thì em thấy đâu phải lo lỡ em đâu người ta cũng làm quen dạ cũng có nói chuyện nói chuyện một mà không ai xin số điện thoại không ai dạ, rủ đi chơi gì hết dạ, dạ. chết cha sao kỳ vậy ta em có bật đèn xanh cho tao ta không hay là em ờ, em tắt chủ... hết đèn em chủ động nói chuyện rồi nó anh em toàn chủ động người bắt chuyện đầu tiên không, không mà nếu à. vậy thì phải coi em nói chuyện như thế nào đúng không em chủ động em nói em, chuyện mà em, em phải nói em chuyện nói như chuyện thế người nào? ta cũng hùa theo nói chuyện cũng vui mà thấy người ta nói chuyện xong cười nói chuyện vẻ có hơi chảnh chảnh không phải nói chuyện với con trai dạ, không em nói chuyện bừa đó nữa. em nói em nói chuyện bữa quá nhiều khi mình chưa quen biết chưa gặp mặt mà em bữa quá người ta sợ người ta chạy không quen được mới bữa được chứ chị không quen sao em bữa quen người ta đâu chưa xin số mà quen gì không ý là không biết sơ sơ về người ta như thế nào là cái em bữa là bữa làm sao nhưng còn sống chưa chết em còn sống chưa chết bạn còn, kia nhắn lại vậy thôi em sống mình đi em trời ơi bây giờ mình phải thay đổi dạ. thay đổi chiến thuật ví dụ như mình nói cái, cái chuyện với anh này mà anh đó ảnh im lặng anh không rủ mình đi chơi là qua anh khác mình phải đổi chiến thuật liền mình phải dẹo từ bữa mình chuyển qua dẹo em em không quen dẹo chưa em phải làm phải, phải diễn ở khi nào vô chồng gặp mặt nhau rồi lúc đó mình cứ đúng thật con người của mình đúng không dạ đúng cố gắng nha cố gắng để tôi hướng dẫn cho rồi bạn trai có mấy mối tình rồi em dạ em thì có ba mối tình mà hai không chính thức mối tình gần đây nhất thì chia tay khoảng hơn một năm rồi thì trong thời gian đó em cũng không có quen ai mối tình đó em kéo dài bao lâu dạ em kéo dài một năm quen năm bỏ dạ. ra năm rồi dạ đúng rồi vậy cũng chưa có sâu sắc đúng không dạ bạn muốn tìm bạn gái như thế nào Dạ em muốn tìm một bạn gái là mẫu người ờ, của gia đình Cao trên mét năm mươi à, Nếu mà da trắng thì càng tốt còn không thì không sao cả Mẫu người gia đình nó nói chung chung dạ, quá thì là Phụ nữ nào cũng lo cho gia đình hết trơn á à, Dạ là đừng có ăn chơi quá hay là Gái ăn chơi hả? Ăn chơi quá là như thế nào anh? Ở mức nào thì được mức nào? Ví dụ như là tối nào cũng ờ, đi chơi Đi chơi 12 giờ về có gọi là quá không anh? Ngày nào cũng đi ba ví dụ vậy nếu mà thể đi ba thì sao? không đi ba thì không sao lâu lâu mình đi anh... Ờ, cũng bình thường không không vấn đề gì cả anh nhưng có mà... thích đi ba không à, anh anh thì uh, ít đi nhưng mà anh cũng không thích nơi nóng nhiệt lắm anh những thích những nơi mà nhiệt nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thôi ví dụ một chỗ mà anh hay đi đi à những quán cà phê ờ, mở nhạc nhẹ okay. à, và nói chuyện với bạn bè và sở thích của anh là cũng thích đi uh, du lịch thích đi bằng xe máy hay bằng xe hơi à, anh đi cái nào cũng được phương tiện nào cũng được anh thích cái nào hơn em biết là cái nào cũng à, được mà anh thích, thích cái đi nào thì hơn. Uh, thông thường thì anh thích đi máy bay hơn <laughs> máy mất tiền quá là sao anh đi không để đi vũng à, tàu à, thì đi anh, máy bay anh thường anh đi anh có kế hoạch hết rồi anh có kế hoạch anh à, lên lịch trình cho à, năm sau thì anh sẽ đi những điểm nào và anh săn vé giá rẻ để anh đi ok à, còn mỗi người bạn trai của em thế nào à, thì uh, ờ, chắc cao trên khoảng một m sáu mươi lăm bề ngoài vừa nhìn không mập không tròn không ốm không cần sáu muốn luôn về tính cách thì uh, em chưa xác định nhưng mà ba tính cách em có thể là em ghét nhất ở người bạn trai đó là tập tài gia trưởng và bảo thủ anh có ba tính đó không anh à, anh có một ít bảo thủ một ít là sao ví dụ cho em biết đi bảo thủ của nó không không không phải là xấu mà là mình có có bảo vệ cái quan điểm của mình thôi nhưng mà anh không có phải là một trăm phần trăm anh cũng luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người chứ anh không phải là lúc nào cũng ờ, gọi là gia trưởng là bảo thủ phải phải như thế này phải như thế kia ý anh nói là anh chỉ lâu lâu có một cái bảo thủ không ai có thể cản <laughs> được hết anh đã quyết rồi tức là cái việc mà đưa tiền cho vợ là không ai cản được hết <laughs> đúng không ví dụ vậy dạ. không ai có thể thay đổi ý kiến của tôi được hết á còn bạn trai còn điều gì mà cái chuẩn ờ, ờ, ngoại hình không em mập hơi gì? mập tí cho nên em mập chắc anh ờ, ốm à trai mập tí được không em dạ được em cũng tròn em ủa nếu bạn gái mập tí được không em dạ không sao chị đừng có mập quá là được rồi sao là quá dạ, Trời dạ thì em nếu mà mập quá thì thành số 10 Bao nhiêu ký thì vừa anh? à, cái này anh cũng không đo chuẩn mực được phải nhìn mắt thì sao so với những người bạn gái ờ, trước của anh á chị như chị là mập hay ốm hay là vừa dạ chị là vừa chị là vừa dạ. có vừa đâu hơi đó hơi bự đó dạ. thôi cái chuyện mập ốm không có quan trọng dạ. mập ốm thì mình còn có thể tập thể dục tập dạ, thể thao dạ. ốm thì mình ăn nhiều vô dạ. đúng không mập thì mình đá ép quan trọng là con người dạ, dạ. bây giờ nếu như em tìm được một cái người phù hợp thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được dạ em dự tính là năm 2019 được chín dạ thì uh, năm năm sau em sẽ uh, sửa nhà để uh, chuẩn bị nói chung là em là một con người luôn luôn lên tất cả một kế hoạch trước cho mình để dạ. mình chuẩn bị cho nó chu đáo dạ, tốt chứ dạ. có gì đâu đàn ông vậy là tốt tốt dạ. đó ừ. đi du lịch cũng vậy phải chuẩn bị có tiền mới đi được chứ dạ, dạ. khơi khơi sao đi rồi mình đang ở với ai có phải làm dâu không em dạ em đang ở với mẹ em và em gái ừ. à, bố em thì mất lâu rồi rồi uh, nếu mà về thì chắc phải làm dâu tại vì uh, em gái nếu mà lấy chồng thì sẽ đi theo chồng thì bây Còn giờ mẹ em, với mẹ thôi dạ thì nếu mà để mẹ em ở một mình thì cũng thường ta sợ không sợ dạ. mẹ chồng như ta sợ em gái đó ừ. em gái em bao nhiêu tuổi rồi gần đi lấy chồng chưa dạ em gái em uh, nhỏ hơn em 4 tuổi uh, có người yêu chưa dạ có rồi tưởng đâu chưa mời tới bạn muốn hẹn hò đặng tôi uh, cho lên xe bông liền luôn dạ hả dạ mỗi hỏi nhiều quá hả mai à, dạ. làm dâu được không cưng dạ được chị em làm em em biết dọn dẹp em dọn dẹp giỏi nhưng mà em không biết nấu ăn từ em từ biết phụ cái mình cắt rau không cái đó vậy được em ơi cái đó mình học được không sao hết dạ mẹ em đã chỉ bao nhiêu năm em vẫn không nấu được nấu ăn dễ mà có gì đâu cái đó mình học được dạ bắt đầu là mình nêm sao cho vừa miệng cả nhà anh em không biết nêm em vừa mình vừa miệng em là vừa miệng cả nhà thôi Thôi <laughs> rồi dạ, Dễ thương nha Dạ Cái nhón à không dễ thương thiệt dạ, nghe thiệt chứ máy nha dạ cảm ơn anh rất là dễ thương nhưng mà giọng em á rất là lạ nha dạ lạ sao anh tức là giọng dày đó giọng thổ nữa. giọng trầm có ghen không ai không ghen anh không phải ghen. có ghen ít nhiều thôi chứ đúng này ghen là mà bên kia mệt lắm á <laughs> nhưng mà bạn kia bạn nó không có gái gú mà thì chắc không Hả? ghen đâu ủa không phải có gái gú mà ví dụ đi đường gặp bạn bè vô vòng trong cơ quan trở về gặp vô tình thắng ghé ôm ít gặp em dính rồi xong không em bình tĩnh lắm phải hỏi có chuyện gì đang xảy ra chứ rồi hỏi liền tại đó luôn hả quýnh bậy người ta quýnh mình là sao anh ai quýnh lại em là bất người ta quýnh bất chợt không phải sao không kiểu là bị ăn quýnh đó chị ôi người này mà không có người yêu ta thì có dễ thương mà ai cũng nói vậy 26 năm rồi em vẫn vậy ừ. không biết ừ. sao bên đàn trai cũng thấy ưng cái bụng với đàn gái rồi đó đàn gái cũng dễ thương lắm à <laughs> được lắm trai à, dạ. được á Ứng dụng Netlab sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình hẹn ăn trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng Netlab, kết nối yêu thương bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha em nay em đi với ai nè dạ hôm nay em đi với chị gái một bạn thân với lại hai người chị trong công ty rồi chị ruột em hả dạ vâng chị ruột ạ à. dạ, chị ruột rồi à. chị ruột trời thon thả quá <laughs> dạ em chào hai mc à. ạ à. với lại à, à, các bạn khán giả ở đây ạ à. chào chị à, về à, bạn nam á thì à, à, chị thấy bạn là người rất là điềm đạm và có kế hoạch rất là cụ thể mặc dù bạn nói bạn gia trưởng nhưng mà chị thấy là à, bạn hơi hiền ấy chứ đâu có gia trưởng đâu <laughs> cái này về sợ vợ lắm á <laughs> à, bé trang nhà chị thì nó nó nói chuyện ban đầu thì có vẻ hơi hơi hơi lấn lướt nhưng mà à, sống rất là là là chân thành ha yeah. Dạ. thì hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn dạ yeah. <laughs> ok đi với ai dạ em đi với bạn em và cùng đồng nghiệp với công ty ạ Rồi, cho gặp trai đi À, chào anh Quyền Linh và chị à, Cát Tường Thì em à, xin đại diện anh Linh, lộn, <laughs> anh Dương <laughs> Xin nói gửi như thế này À Dương, mày phải phải bấm nút <laughs> Bé này rất là dễ thương và rất là nhanh nhẹn và hoạt bát Có thể bổ sung bù trừ cho những gì mà đang thiếu Ok chưa? Rồi Rồi Còn đối với Dương á, Dương là một người rất là nghiêm khắc Và rất là dễ thương vừa nghiêm khắc và vừa vừa dễ thương nên em à, hãy nên bấm nút chọn dương nhé dạ anh anh cho em một ví dụ về ờ, tính cách nghiêm khắc của anh ấy được không là khi anh ấy làm việc khi anh ấy làm một cái việc gì đó mà anh ấy muốn hoàn thành thì là anh ấy phải hoàn thành trước kế hoạch một hoặc hai ngày và không bao giờ để trễ hẹn với bạn bè hoặc là nhiều thứ thì à, anh thấy đức tính đó rất là tốt dạ. và nếu mà là một người đàn ông của gia đình thì rất là ok dạ vâng, cảm ơn anh hãy kéo màn lên cho họ cảm nhận về nhau và họ sẽ quyết kéo màn lên nào mời hai bạn dạ trời dạ, có món quà dạ cũng em cũng có món quà gửi anh ừ. Dạ, anh cho em hỏi là trong gia đình mình có đang sống với mẹ với là em gái thì thường khi gặp chuyện khó khăn anh thường chia sẻ với ai và anh thường nghe lời khuyên của ai nhất? à, anh thường à, chia sẻ với em gái nhiều hơn là mẹ nhưng mà lời khuyên thì thường thường là mẹ sẽ khuyên mà anh cứ nghe lời dạ. mẹ nhiều hơn không cũng anh à, có bao giờ tham khảo ý kiến bạn bè hay đồng nghiệp của mình không à, có giữa hai sự lựa chọn của nghe lời khuyên của mẹ và của bạn bè trong đồng, đồng nghiệp trong công ty thì anh sẽ lựa chọn lời khuyên của ai thì tốt nhất là lời khuyên của gia đình dạ. anh sẽ chọn được chưa à, em nhìn thấy anh có giống như trong tưởng tượng của em dạ không <laughs> anh nói anh là anh tròn mà em thấy anh đâu tròn đâu không anh nói tròn theo nghĩa khác nghĩa khác là nghĩa gì anh nghĩa ngược lại á cô này cũng hay hỏi lắm nha hỏi suốt luôn lý sự lắm nè với hình hình mẫu hiện tại thì anh có có giống với bạn gái hoặc tưởng của anh không à, cũng anh à. khoảng 70 ờ, phần trăm bây giờ hai bạn nhìn nhau à chúng ta nói cái cảm xúc của chúng ta ngay thời điểm này chúng ta cảm nhận về đối phương như thế nào trong cái lần đầu tiên gặp gỡ mỗi người một câu thôi chân thật nhất không cần hoa mỹ để chúng ta quyết định bấm nút ờ, anh thấy là nếu mà đã đến với chương trình này thì ờ, coi như là một cái duyên thì ờ, còn cái phận thì do con người sắp xếp thì anh nghĩ thì chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu sâu chương trình dạ em cũng để giống anh đến đây có duyên ha hy vọng có phận luôn rồi hai đứa ở rồi, tay hát bài duyên bấm. phận luôn chuẩn bị cô gái bên kia là cô gái cũng rất dễ thương đấy một cô gái mà cũng khó tìm đấy chàng trai bên đây cũng vậy cũng là người chững chạc hy vọng rằng hai đứa sẽ suy nghĩ thật kỹ lại và cho nhau cơ hội chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại kiểm tra lại tất cả những chuỗi hành động những câu chuyện nãy giờ để xem nửa đó có phải thuộc là nửa yêu thương của mình hay không trái tim mình rung động chưa rung động thì bấm không rung động không cần bấm bởi vì hàng triệu người đang theo dõi truyền hình có thể chọn các bạn hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha một hai ba hết thời gian tập quà của nhau nắm tay nhau đi hai bạn